các bạn ơi con dịch lạc, nó đi nhỏ nó đi bắt con dịch nè Đó, nó đi bắt con dịch các bạn hai đầu lùa nó vô cái xuồng nè thằng đầu kia ừ lùa thằng đầu thằng, kia đừng dừng dừng lại thằng này lùa vô cái cái thuyền này rồi tao thấy xong rồi tiêu rồi rồi xong rồi lại thêm một chiến sĩ nữa các bạn thêm một chiến sĩ nữa dí đầu nữa rồi nè dọn qua đây hai đâu hai thằng dọn qua đây thằng kia dọn vô ừ rồi xong con vịt ờ nó liêu liêu mình à nó liêu liêu mình luôn rồi kìa lặn xuống lặn xuống nó không thấy rồi dí đầu kia dí đầu kia lùa nó vô trong này gọi à, hai đừng có bơi lại nữa các bạn bắt con dịch lại chưa à cái đứa nhỏ nó người con dịch bốn đứa bắt con được con dịch các bạn này mất tiêu luôn rồi đây là ở quê về quê các bạn về quê mấy em nó bắt vịt các bạn có con vịt nó bơi ngoài sông nè mấy em nó đang ờ, dưới đáy bắt con vịt nè nãy giờ bắt chưa được rồi các bạn có thấy con vịt đó các bạn Rồi lên làm thịt con vịt đó thôi các bạn con vịt này lúc nãy mấy đứa em nó, nó đi bắt xong bây giờ lên đang nướng nè các bạn vịt này là vịt ăn gian nha các bạn vịt an giang nha các bạn mà cái số mình ngộ mà mình đi tới đâu là camera đi tới đâu là khó ngay tới đó wow vàng lên nè các bạn ơi dịch nó vàng nè các bạn dịch nó vàng tươi lên các bạn còn ăn quay bắc kinh không mà ở đây mình ăn quay ăn giang đồng luôn các bạn đồng ăn giang các bạn ơi Hello các bạn, mình chuẩn bị ăn uh, ờ, quay An ờ, Giang nha các bạn. Giờ ăn thấy bạn có chữ thằng nướng vịt dạ không anh em mình mua hai hai ba, chà bá gì vô không có miếng thang mày nướng dở không chết luôn <laughs> anh em mua thang quá trời thang luôn trên này đem đồ vô nướng là bắt đầu ở trên là nó anh em bắt ốc hay bắt cá ha ờ, ngày nào vô cũng tưởng tượng miếng cá miếng ốc hết trơn Ông xuống đây bắt ốc được rồi. Mấy Sao giờ, giờ lần sau đi mua nước gì đem ốc quấn đi. Ba ốc quấn không? Ông ấy bự bự không? đó. Một thời mà mình rảnh rảnh cái rảnh mình lính đi vô xong rồi dẹp nó hết lên luôn. Hay gì đó. Quất. Chẹp là cái mình nướng cái cái nướng chính cái bỏ hành lên cái tiểu hành lên cái chấm nước. Nước miếng. Không ăn ếch ngon thiệt Ếch đó mình làm mình làm mình mình nướng mình nướng cái dĩa như này nè, nướng vàng ngon lắm. Ếch da được không? Ăn luôn da ăn chảo sạch sẽ. Lấy à, cơm rồi các bạn ơi cài le thử luôn gì nè các bạn thứ gì mà chịu nổi đây nè nó ngon chúng ta dẫn mỏi ừ. rắm rồi phải không quá cay các bạn luôn quá hương các bạn ơi quá ngọt quá ngon để dân nó giữ hơn cho cái đùi chờ hoặc hơi chờ gì dạ trời quay cho cái đùi nó được chứ chịu ôm cái gì của nội dạ. rồi mình quá ngon dạ dạ dạ ăn lúc nào không hết dịch mới đi được muối đó này siêu cay ngon lắm nghe quý vị các bạn ơi quá ngon rồi dịch mở thôi mà dịch đàn quá ngon không nhậu quá các bạn ơi vô ở trong động chờ thị trường ra mày nè Chắc, tôi chỉ gọt đi cho cầm nhai luôn nè mày cầm mày nhai cùng này luôn nè rồi rồi quá cay dữ lắm lẹ lẹ lẹ trắng chén hết luôn tôi ăn luôn hả tôi ăn đem đây bạn ơi ngon chừng không ẩu ồ ốc gì mà cay dữ vậy nè thịt nướng một cái nó ngon nè dằn khỏe nè không dạ, vàng gì mà vàng vàng ăn sao ẩu <laughs> ăn um, nó ngọt tự nhiên nó ngọt cái ngọt ngọt, ngọt vịt các bạn nó ngọt à, cái mình của thịt vịt cài <laughs> à, à nước mía đang đây là nước mía. miếng <laughs> nhà nước mắt này ngon thật rồi cà phê quá à. ai ăn vịt ở trên mình dương nó khác cái gì vịt này không à, ngọt hơn không có chở không chở gà mời vịt này ra cái nước ngọt luôn á lúc nãy mà kìa mẹ không trắng rồi Đằng sao anh ngon anh cay quá các bạn ơi nó siêu cay mà ờ. cay có chảy nước mắt không cay gì có chứ cay quá siêu cay mà nó cay hơn cái tụi bảy nhưng mà nó tự nhiên các bạn còn ai chứ trời cay quá không được nãy giờ mình thấy anh này là anh ăn nhiều nhất các bạn nè anh ăn nãy giờ mà anh không nghỉ luôn á <laughs> có ai ăn cay quá cay mình yếm xong luôn không không Hello các bạn, bây giờ ăn cái xong rồi các bạn ơi Nãy mà bắt con vịt đi không biết có ai nữa Ăn xong rồi chuẩn bị bỏ chạy rồi Giờ là tẩu tán thôi Giờ, giờ à, trốn rồi các bạn ơi Tạm biệt các bạn nha các bạn